sao buồn này kia gỡ sao dâu này kia ai thương em hơn anh mà tìm cớ sao hoài này kia có biết cho lòng anh đã mơ muôn áng mây mờ đời anh như chuối ngày sầu lo tình anh như bên cớ sao buồn này kia cớ sao sầu này kia ai thương em hơn anh đang tìm cớ sao hoài này kia con biết cho làm anh đã mơ từng phút vui buồn hạnh phúc vui buồn buổi say là những chuỗi ngày giàu lo đừng là những bên bờ mơ mơ anh đem yêu thương xóa muốn áng mây mờ là Xin cảm ơn uh, ca sĩ Yến Xuân à, và thay mặt ban tổ chức Minh Ngọc xin được uh, bày tỏ niềm tri ân đối với chị và một bó hoa. Cảm ơn chị rất nhiều.